vị và các bạn, đêm qua không khí lạnh vẫn còn dồn xuống vì thế nền nhiệt giảm sâu. Tuy nhiên, các đợt không khí lạnh cuối mùa thường sẽ suy yếu nhanh nên sang ngày hôm nay cả miền Bắc đều tạnh giáo, hứng nắng nhẹ về chiều. Nhiệt độ cũng tăng thêm từ 2 đến 3 độ. Cao nhất ở khu vực phía Đông Bắc Bộ tăng lên ngưỡng là 22 đến 25 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ nhỉnh hơn ở mức từ 23 cho đến 26 độ. Sau đó do không khí lạnh tăng cường yếu trở lại nên trong đêm 15 đến 16 tháng 3, Bắc Bộ sẽ mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, vùng núi có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông. Với miền Trung, không khí lạnh vẫn theo đà dồn xuống nên mưa tiếp tục xảy ra ở khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Bình Định. Trong đó, khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế là những vùng có mưa vừa, có nơi mưa to và rông với lượng mưa dao động trong khoảng từ 20 đến 30 mm trong mưa rông khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm nay mưa sẽ bắt đầu giảm hẳn, nền nhiệt tại Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh chỉ trong khoảng từ 19 đến 21 độ. Các tỉnh thành phố từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ dao động từ 22 đến 24 độ. Đà Nẵng trở vào đến Bình Định nhiệt độ là 24 đến 26 độ. Với khu vực từ Phú Yên trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ cao từ 27 đến 31 độ. Không khí lạnh không ảnh hưởng trực tiếp nhưng nó cũng làm cho khu vực Tây Nguyên trời chuyển nhiều mây hơn, làm giảm cường độ nắng. Vì thế nền nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên cũng không cao, chỉ từ 28 đến 31 độ. Trong khi ở khu vực Nam Bộ vẫn có nắng từ sớm nhưng cường độ nắng không quá gắt. Mức nhiệt cao nhất trong ngày ở Nam Bộ dao động trong khoảng từ 33 đến 35 độ.